Thiên Chúa phúc cho những ai sống theo lời hiền thế trong xa cư bạn như mùn thơm nho tốt tươi đặc điểm của hôn nhân gia đình công giáo mình đó là đơn phương và bất khả phân ly đơn phương có nghĩa là một vợ một chồng cho đến chết và mục đích của hôn nhân công giáo cũng có hai mục đích thứ nhất đó là vợ chồng trọn đời yêu thương nhau thứ hai là sinh sản và giáo dục con cái để có thể anh chị sống với nhau cho đến chết và thực hiện được cái đặc tính của hôn nhân cũng như mục đích của hôn nhân đấy anh chị phải có một tình yêu mà tình yêu này một tình yêu trung thủy một tình yêu chính bỏ là 10 một tình yêu vô điều kiện một tình yêu là vĩnh viễn chứ không phải là một tình yêu có hợp đồng đàn con con ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần trời non đang lớn chúa thương cho trẻ phúc cho những ai tôn sơ thiên chúa suốt trong một đường bàn tay không lau tay bạn dài lâu xa hoa thơm nở mừng cho si ôn hương thị và với con cháu lan con tài hoa em du xe trần lộc phước và chị anh nguyễn ngọc miền liệt em chỉ có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa không. Thưa có. Chắc có lẽ là rung quá. Cho này nghe gì rằng khi chờ đời sống hôn nhân anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có Kitô và hồi thánh không? chưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định kết hôn, anh chị hãy cầm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người. Anh là Jose Trần Lộc Phước, nhận em Anna Nguyễn Ngọc Mỹ Lệ là vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Anna Nguyễn Ngọc Mỹ Lệ, nhà anh Thu Xe trở nấu trước làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi trận vượt cũng như lúc gian khi bạn khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Ca lên muôn lời, tan tụng dành cho suốt đời, Ngài ban cho con gia đình mẹ có cha ăn bồi niềm vui con sẽ lanh nhẹ dừng say mai âm lâu bền tình yêu mãi thơm tươi mò cùng ca khen chúa